tiên là cảm ơn ờ, Thủy Hương Galaxy, ờ, bên Galaxy với lại anh Trương Hoan là hai cái người mà nặng nặc luôn nói là đã biết trước sau gì cũng phải làm thôi bây giờ mày cứ quay trước đi rồi phát không chuyện nó tính sau một lần nữa thì à, thành phải nói lên một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến tất cả mọi người đây là một tập thể là một gia đình đã gặp nhau rồi đã làm với nhau rồi thì tôi hy vọng rất rất là hy vọng là cái bộ phim này sẽ ra rạp vào à, tết năm nay và đó sẽ là một cú hit để có thể mang khán giả tập cho họ có được cái thói quen là trở lại làm phim để xem phim ủng hộ cho phim Việt Nam thật là đông. Dạ. Yeah. À, bữa nay em cảm ơn uh, Bình Dung Square đã tạo không gian tuyệt vời cho anh em mình ăn nhậu nha anh em đây không say không về nha. Buổi cảm có đây đồng gì cảm ơn Bình Dung Square. tác giả diễn Vũ không đã được đặt tay không?